Xin chào toàn thể anh em nhé Hôm nay Lộc Phát Tài sẽ làm một cái video clip à, chia sẻ kinh nghiệm đến cho anh em về bộ môn chơi tài xỉu biệt năm 2020 này đó, cực kỳ là mới luôn anh em nhé đó, mới là mới như thế nào mới là có nghĩa là hộp tài xỉu báo rung đó, báo rung bốn mặt anh em nhé đó, hộp tài xỉu báo rung bốn mặt thì các anh em biết được cái cách tài xỉu báo rung bốn mặt là như thế nào thì anh em hãy xem hết video clip này đó để mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm ha và cách chơi cái hộp tài xỉu báo rung bốn mặt này là như thế nào anh em nhé đó thì trước màn hình anh em nó sẽ làm một cái con chip ha đây là cái lò là, là chip báo rung bốn mặt ha để có thể làm vào trong hộp tài xỉu này thì nguyên lý của nó là chip cực kỳ là nhỏ anh em nhé nhỏ thì mình mới có thể làm vào cái hộp tài xỉu được còn nó lớn thì không thể nào làm được đâu anh em nhé nó giống như có chip bầu cua thôi nhưng mà con chip nó nó nhỏ gấp 3 lần như chip bầu cua thì mới có thể là làm vào hộp tài xỉu được ha thì cái hộp tài xỉu này thì nguyên lý của nó nó sẽ rung về bốn mặt cho anh em đó thì nó sẽ còn lại hai mặt nó sẽ không rung thì cái những mặt rung là mặt lục nè mặt ngũ nè mặt nhị nè mặt nhất nè ha còn tam tứ nó sẽ không rung anh em nên nhớ tam tứ nó không rung anh em nhé thì anh em không chơi thì anh em có thể để cái tứ lên hoặc để cái tam lên thì tất nhiên nó sẽ giữ được độ binh cho anh em còn anh em vào sòng chơi thì anh em có thể là bỏ vào chơi còn không chơi thì anh em có thể bảo quản để cái tứ hoặc cái tam lên đó thì đặc biệt nó sẽ là bao cho anh em thử 500 và nước muối đèn led luôn nha đấy thì thì mình sẽ test ờ, qua cái 500 này nha à, cái đèn led này anh em thấy không đã hộp bao đẹp cho anh em luôn đó, trong vắt luôn anh em nhé đó có hộp nào mà như giống như hộp chợ mà có thể bịp được không đúng không anh em đó rồi mình để qua bên và mình thử qua hộp chợ này anh em nè ở hộp chợ sau thì cái hộp này nó y như vậy các anh em thấy không hộp chợ sau thì có hộp bốn mặt này nó sẽ là trong như vậy luôn anh em thấy không đều hộp luôn rồi và mình sẽ test sơ qua cái 500 còn nước muối thì anh em nào ờ, lên đây mình sẽ test sơ qua cái nước muối anh em nha cái 500 là cực kỳ là mạnh luôn anh em nhé anh em thấy mạnh không đấy mình sẽ bỏ vào đó anh em thấy không đó. nắp mình sẽ test sơ hết qua đó hộp này thả rớt này anh em thấy không đó đĩa luôn đó anh em thấy không cực kỳ nếu như mà có 500 thì anh em này đó những cái hộp mà có 500 này đó đây là không thể nào mà chơi được ha và chơi được thì anh em có thể cháo được cái hộp này thì cũng nhiều sản phẩm để có thể chơi được cái hộp này lắm rồi máy này các anh em khởi động lên ha bật lên bỏ trong người hộp thì mình đã làm sẵn vào rồi và anh em về có việc cháo được cái hộp này làm tay cái thì hoặc là tay em gì đó anh em ờ, cháo được cái hộp này là anh em chơi thôi rồi mình sẽ làm vài chén thôi nha anh em nhé mình sẽ khép video thì mình sẽ tự test, sơ qua một hộp này cho anh em nè để mình để mặt nhất lên ha máy thì mình đã bật rồi mình lắc nè nó là hai ngắn đúng không anh em hai ngắn thì các anh em quýnh cho mình à, về lục anh em nhé thường thường cái này hai ngắn lục anh em nhé đó hai ngắn này lục nè dở nè ok chưa một chén chính xác nè ha tiếp nè rồi không rung không rung có nghĩa là tứ tam đúng không anh em tứ tam là con 3 và con 4 đó nó sẽ là không rung ha mình dỡ này lục phản cây bỏ đó đây mới là không rung anh em nhé đây mới là không rung không rung thì tất nhiên nó sẽ là tứ tam nha không rung có nghĩa là tứ tam đó các anh em thấy không chơi cái gì thôi phải có một chén phản anh em nhé một chén phản hoặc là hai chén phản cái chuyện đó là chuyện bình thường mình làm video sau thì anh em chơi cũng như vậy thôi đó mình làm là việc thật người thật việc thật anh em nhé chứ không có cắt kép đó cái gì cũng ờ, nó cũng khoảng là chén hai chén chứ không phải là một trăm trăm đâu anh em nên nhớ không có gì trăm phần trăm hết tiếp tục nó vẫn là hai ngắn nữa anh em nhé hai ngắn thì anh em nó sẽ là cái lục lục thì anh em biết lục rồi thì anh em muốn lục tài cho mình nhé 80 phần trăm nó sẽ là lục tài ha nếu mình bỏ hai hộp nữa đó các anh em thấy không đó tiếp này rồi như cái này không rung không rung thì tất nhiên nó sẽ là tứ tam không rung có nghĩa là tứ tam anh em nhé đó chuẩn không chuẩn 100 trăm luôn đó rồi một ngắn một ngắn thì khẳng định với anh em trong này là nhất ha nhất thì anh em quýnh gì cho mình nhất xỉu ha nhất xỉu đúng không đó cái gì cũng vậy nó phải một chén thôi chứ còn những chén sau là ok đó anh em không phải đâu rồi hai dài hai dài thì trong này nó sẽ là về cái nhị anh em nhé hai dài thì anh em sẽ là về nhị thì anh em quýnh cho mình nhị xỉu nhá đúng không ok chưa rồi mình sẽ làm một cây nữa là mình khép lại video này ha nhẹ nhàng rồi một ngắn một ngắn thì tất nhiên nó sẽ là lên nhất anh em nhé thì anh em quýnh cho mình tất tay về nhất xỉu nhá nhất xỉu đúng không đấy thì mình sẽ test sơ qua những cái sản phẩm này thôi còn anh em nào muốn mua hàng đặt hàng liên hệ qua hai số điện thoại là 0981 521 779 hoặc là 0966 521 779 sẽ gặp trực tiếp là phát tài nhé đấy thì ngoài sản phẩm này ra thì bên mình còn cung cấp tất cả các loại luôn anh em nhé tất cả các loại đồ chơi cờ bạc hiện nay trên thị trường luôn đó thì uh, kết thúc video mình xin chúc anh em năm 2020 này thành công và chiến thắng rực rỡ về bộ môn chơi này nhé chào anh em